quay trở lại với à, channel của mình nha các bạn thì à, hôm nay mình đã sưu tầm được 8 câu nói hay nhất à, chúng ta cần phải nghe và phải suy nghĩ thứ nhất là sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn trả giá nhiều hay là ít cố gắng như thế nào chống đỡ có mệt hay không gơi có đau hay không bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng của bạn đứng và hâm mộ bạn hay là khinh thường bạn thôi thứ hai có người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác có nổ dùm nữa nghe các bạn nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu lại thì phát hiện ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ thật ra mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình chỉ đều là hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt của người khác mình không có thấy được cái điều đó điều thứ ba là bạn có thể rất là lương thiện nhưng tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với xã hội này bởi vì xã hội này nó rất là phức tạp và có một số người căn bản không phải là con người luôn tâm hại người thì không nên có nhưng tâm phòng người thì phải nên có nha các bạn <clears throat> thứ tư là một khi bạn không còn so sánh mình với người khác cũng có nghĩa là bạn đã bước tiến dài và trưởng thành và hạnh phúc an nhiên trong cuộc sống này ừ. và điều thứ năm là người muốn đưa bạn về nhà thì đông tây nam bắc gì thì họ cũng gọi là tiện đường hết chứ họ không phải là à, đường đó không có tiện đường kẹt xe này nọ kia người nguyện à, ý ăn cùng bạn thì đắng cay ngọt bùi gì họ cũng sẽ ăn chung với các bạn nếu họ thực sự à, muốn người ta thì người ta sẽ tìm cách còn nếu không muốn thì người ta sẽ tìm thấy lý do điều thứ sáu là chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ mình làm gì nghĩ gì và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ thì cuộc sống sẽ rất là nhẹ nhàng và điều thứ bảy là đừng bao giờ coi sự quan tâm của người khác là điều đương nhiên cho dù người ấy yêu bạn bao nhiêu cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy mệt mỏi lòng người thường sẽ không mất đi vì chuyện lớn mà từ những thất vọng nhỏ tích tụ từng ngày cho đến khi trở thành vết thương nặng và điều số 8 là tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời chúng ta sẽ không còn bận lòng với những chuyện thắng thua chọn cách im lặng và mỉm cười để đối phó với mọi áp lực ngoài kia đó không phải là hèn nhát hay nhu nhược mà chỉ là mong muốn bình yên an yên tĩnh cho mình và cho người khác lúc đó là các bạn đã đắc đạo rồi à, xin cảm ơn à, các bạn à, đã theo dõi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn